nước luôn nó ngập có có dùng ờ, đồng bằng mình không à mà cũng ờ, khổ cả nước thế cái đồng bằng mình là xưa là lúa mà cung cấp lương thực mà ngập hồi đó là còn làm lúa mùa, mùa nó ngập một cái ngập là quốc lộ bốn tràn luôn rồi về dưới cây trái chết rồi vườn tược rồi lúa thấp không còn thứ gì hết là đói mà bây giờ lại là muốn có nước hồi xưa thì nước có đấm hồi, xưa nước thì là hồi xưa dạ. nước là có cá hồi xưa nước là có cá giờ thì muốn nước về nhiều đi để đỡ khô hạn xa cho đỡ gặp mặn đời thiệt thế đời năm đó ở phú an ha có cái cái à? có lúc có mà ờ, <laughs> không cần cái đìa bằng à, nửa cái hồ bơi ngay trước cửa nhà là ông nội mình nuôi cá chép cá này ở kia nước nó tràn xuống trong đêm đó nó tràn quốc lộ 4 nó tràn một cái rồi cá nó, nó lên sân luôn lên sân nó đi rồi mạnh ai ấy, bỏ luôn chứ làm sao bắt lấy gì bắt giống như mà nhà mình một lần có địa nước ngập tràn à, bể đê á bể đê năm đó là mình đây là hai ngàn rồi bây giờ đem lưới dài đem đi xịt điện ừ. quất cái cặp hết rồi đó có vậy có tiền đâu mua lưới có lưới đâu mua cái đâu ấy là năm bảy tám là khổ nhất ông ngoại mày chứ là xanh độn đó mà nội mày vậy đó là xanh nước quyền á rồi ờ, đặt tên 10 độn luôn ha. Đó. Là ăn độn, độn không? Nhà ông ngoại mày là ăn độn. Ngồi chứ nó không có bật được. Dằn. Mà mướn được, đâu ai mướn nước nó ngập quẹt hết. Ai mướn gì mà không tiện. Ờ thấy chưa? Quần tây nè, nhà có được hai cái quần tây phải không? Được cái mới. Bỏ theo lượng cao mới hai cao mới đó ai có nhiều đem nhiều đem xuống mà ở đây đâu có ai đổi chở qua tới bên ờ, ngã bảy á bển qua bển đổi cái vậy đấy ờ đổi cái không dám. 5 lít gạo 10 lít gạo vậy đó cái đầu phải nó chém lít gạo dễ lúc đó là qua đó là kiếm ờ, một lít gạo là chảy máu con mắt còn dân ở phú an như mấy bà kia là ăn rau biết ở đâu có rau trên gì đâu ăn bị hái giết hết rồi đó là củ hủ chuối chú cây chú cây viết là tới củ hủ luôn đó ông bà đệ này nè ở cái đất này đó, đó cũng ăn của chú ở trên này là khổ còn hơn cái vùng ở cái bè để trên này nước ngập sâu hơn dạ tại vì hồi xưa mình nghe nói là cá chốt cá linh cá gì đâu mà nó nổi đầy đồng hết trơn đầy cá... đồng mà lúc đó nó ngập vậy thì nước nó chảy đi không thí dụ như vậy nè nó ngập cá hồi xưa là bao la, hết nó ngập hết rồi đâu, đâu, đâu, đâu có điều kiện bắt chỉ có lưới văng thôi ừ. chứ đâu có cái gì nữa mà để Đấy, dạ, làm phải bắt. như, như bây giờ nổi trên k hai thôi mà mà cái thợ mà, mà lúc mà mà ông Dũng Ba ông đặt ba cái giấy nhỏ nhỏ cắt mé rồi đúng không lúc đó những người Dìm làm cá bao rồi con xin trả trả đi hồi đó lúc đó những người làm cá trả là tiếp. không có làm luôn <laughs> người ta đi ra đồng là chết bị ra đồng nó như cái biển như biển nước nó lên như cái biển phải chống xuồng ra phải là gió là gió tới là chìm là chết diện tư đó diện tư bị sống đó đâu phải diện tư mày nhậu tư là nhậu xuống sông còn sống là nó cái mày thấy khủng hoảng sống như sống biển vậy cua kẹp lỗ tay không có cái chỗ nào mà để bám hết có cao tầng rồi vậy cao tầng đó do mình trước nhóc lên nè cao tầng đó rồi mình trước nhóc đi sao không thấy Rồi, đi kiếm à, nữa. Đó chứ ờ, bên được cái này trong là biển nó cũng có Trong bên chuyện trồng nhóc hàng nhà gạo chứ á. đó. Biết cái này bình thường Cặp hoàng gạo đó. nghiệp nó đến vậy đó phải trả chú tài à? này nè mới bật cái bếp ga không mà đứt cái tay lủng một lỗ máu game tùm Trời lum sáng hoài đó. vậy là tốt Nếu năm bảy năm tám mà kể lại thì khổ dữ. nấu cái nước lẩu gì vậy Rồi dạ, ba màu vàng năm mấy? lẩu này lẩu gì á Màu vàng là năm đó năm ờ, lẩu gì ngộ à? vậy trời Hết hả? này anh ba chua à, đẻ anh ba hả đẻ rồi năm đó qua năm tám tư tám lăm rồi bà bình rồi giờ đẻ bà tiền luôn rồi hả nấu nước lẩu gì vậy trời rồi cái này chút à? vô đây trước đi chút vô đây trước đi chút vô đây trước đi ngọt cá này sao lúc đây là ăn trước rồi cá ăn sau rồi này không ấy là coi còn ở chổng á là nếm ăn riêng còn đây vậy rồi à. cái đó vừa chua thêm cho nước lẩu trong kia thôi đem gọi cơm đồ các kiểu rồi ha thì cũng để Ủa, có phếm rồi giống á mà con nghe nghe, nghe nghe mấy ông Tôi lão mà câu già thì có ra nhà kể lại đó là già còn như là nó nằm xếp lớp xếp lớp luôn các bạn dạ, mà ngon hơn anh làm mà chắc cú ừ thấy hấp dẫn rồi đó ừ, đó là không có thấy là tại vì nó nằm ở dưới làm sao mà xếp lớp mò lên chưa đó trời đi là có người đạp đạp sao biết hồi đó cái gò tháp mình nè gò tháp mình đi gặp vàng nổi trên à, lụm nè nghe nói có ông mà lấy gỗ xúc một cái lên cái ổng xỉu luôn dính còn dính cá sấu à ba cái đó là ba cái của mày phái á dính cá sấu à <laughs> cơm mà đó chua bỏ nó nhiều lần nào à cái lá đó thơm ngon bỏ vô đây miếng nè cho thơm mà nó ăn lại là chị hon cho thằng ngô cho thằng ngô ở dưới quê trồng đủ tặng thôi chứ sao tặng ô được tặng chứ tặng ô đó lại khác tặng ô là khác cho về lá tao kêu về lá nó bị lá nó dày vậy mà không ừ. Dạ, nha, đó, bỏ vào canh chua là nó thơm. Nha, dạ, đó tôi đi à, trên Hòa Tháp nè, tôi gặp được cái cái cái cái đít của cái bông. Nó nổi rồi. Cái đít của cái bông. Bay sáng rồi làm sớm rồi hồi thời đó đó ở gò tháp á là có vàng kịp mà không phải không nó nổi nổi trên đó vàng nó nổi nổi trên không phải là nổi thời đó là ông quan nè là bà mười bay á là bà mười khá rồi ở trong á ai biểu dân ở gò tháp đó, cái dùng đó nó còn nhưng mà người ta dung lên để trồng khoai lan điện là nói dung trồng như là dài đây cái lộ đây lộ đó dung nhiều vòng trồng khoai lang tới mưa xuống không đi đi dung thì ờ, dung đại lên vậy là đâu có thấy cái bắt đầu dung lên rồi á trồng Thái Lan nói Lan tới mưa xuống là ta đi ta giặt lá Thái Lan cái gì đâu tao nói ờ, cắt nó nói kìa tao nói gì đâu mưa xuống tao thì tao chỉ nói là tao dạ. điện ờ, tình nghĩa tao điện một hai lần cái dạ. cái chỗ mà chưa hồi tối tao điện nó còn đi cái đường kìa mà chú sáu là không nghe máy đó với hồi tối mà nghe máy là tao hốt đó cái cái đường mà đi vô nghe cái cổng thì cổng lớn á hốt len nó là từ nay về sau không bao giờ điện mệt quá tao đang quay phim nói chuyện nhìn tào lao rồi <laughs> có chuyện đó sao tao không có rồi thì mệt mà tội sáng nó nói rồi à tao đâm cái lầu gục à tao nói là nhậu rồi không về sáng mới về còn hiếu mà rồi nãy giờ dỗ mấy cái luôn mà mà mà về là không nhậu hen còn nhậu là sáng sớm anh hai anh hai thôi lát lên trên có gì lát lên trên em giữ về nhỏ chứ đang quay phim luôn tiếng nào là nấy à ngồi quán gì dỗ mấy em kêu quen rồi để kể ra hồi đó em lượm cái chiếc cái đít bông này nè đít bông bằng vàng phải còn út vậy thôi nè đừng có nhiều quá đi đi trên đường đi rồi mà lúc mà cái gầm tháng 3 đó gầm tháng 3 đang đi đi lượm cái đầu nghe người ta nói vô đó lượm vàng là gì là bị bệnh này kia thấy lượm lên rồi đâu có dám cầm đem về nhà đi. cái số thời đó cũng không mà trợ trí sao á vô vô vô đi vô đi à, kiểu như ông độ là nuôi con cái nuôi con cái sao á cũng có người phù hộ chứ đúng ra đi mò vàng á tưởng nên là đi trước mấy tháng vô chổng là cái vàng bé mà nó đổi gạo ăn là không đủ á mà tao đi làm á, cái đó tao làm là dư mà dầm lý ha dầm lý ha có dầm miếng số người ta ăn trên người ta bao che ờ. rồi là được rồi á xong mới làm mò vàng sao vậy cho tốt còn mà còn xong xong cái đợt mò vàng đó phải không cái là đi lên trên ờ, cái gì nông trường trồng găng nhưng mà nó tét cái móng tay luôn trời trồng găng ờ, tại mày bật gần xuống nè lên à, móng tay, tay đi, lên nông trường trồng găng lên trồng găng á đặng ờ. tính lên đó kiếm đất đồ mở đặng nhất nè nhất bây giờ móng lại vậy để nó tội đập vô em tội tư là em rể dựng út lá còn quan hả lúc đó lá còn à, quan lá còn quan cái lên đó tôi coi xong coi thấy cái vùng đất đó rồi lao vùng đất này vô không có tiền bỏ vô nổi bị đất phèn không à được được ơi nếu mà vô làm á làm là mình phải à? mấy năm đầu là bỏ vốn hết vô đó rồi chịu không nổi là bỏ sức là bỏ chạy luôn nghe bự ghê luôn á chịu không nổi thôi mới đi về à đi về đi cái đi bộ đi từ nông trường nhồng căn á đi bộ xuống ờ, ờ, ngã ba tân thành á lên mày biết ngã ba tân thành chứ gì lội xuống ngã ba tân thành là đi đường đồng à vô đó đường mòn quan hơn nữa ừ. vô đó còn quan hơn nữa quan không à mà sao đi đường đồng vậy đi tự nhiên mấy ông kia đi trước rồi. cái nào đó là ở đi sau ở đi sau vậy cái tự nhiên được chiếc đồng tú là đi theo đường tu trên đó cũng có luôn hả ờ, tự nhiên phải đi sau nè cái đó là cái gò cát đường đó là đó xuống Tân Thành là đường gò cát cát không à những cái đến và những cái đi cát gò cát cái đất đó đó là cái sự sắp đặt đây giờ là mấy ông đi trước hay đi sau sao ta lượm được chiếc bọc biết được cũng cái ta lượm ta bỏ tối <laughs> mấy ông không ai luôn về tới với này ôi mày về tới với này tao mới nói là để tao uống với mà bông đó là bông đợi vàng đó là làm gì làm chứ không được thành bốn mà bông có cũng hồi thời đợi lâu quá đúng chứ bông nó thấy lạ lắm cái đó dạ gì hết nóng rồi Liêm ơi không chừng của ai gớt bông thì nếu mà có là có nhiều chứ còn chứ bông không thì của ai gớt có đi kiếm đâu mà biết nhiều đang đi vậy rồi Ồ, đường nó vắng nhẹ lắm chứ cái đường nó vắng một năm chưa có một người đi nữa có cái đất ruộng mà mà lần mà trong mỏ vàng mà bay đó là khu đó là nó giữ ra khu đó là cái khu đó, nó nguyên cái khu đó màu đã mềm trăm công số rồi kia công quýt đi mẫu vậy mới nhỏ ra ăn lẩu nè cái mỏ vàng đó, đó nông trường lúa nông trường lúa Bỏ vàng cái vô một cái này, này luôn nào cái chai thì lúa vàng chà phải lên nông trường lúa vàng nó mặn mới được thì khu khu đó mới giữ đó mà khu đó sao giờ tự nhiên giờ lên cái vô, lấy năm ngư ra trống rồi nếu bảo có khu chai năm ngư chai nhỏ hơn vậy đó ngon hơn giờ sao tự nhiên giờ cái khu đó giờ là, là giờ người ta làm ruộng cái không có không có thấy ai thấy luôn á à, mà sao lúc đó mò vậy đó ừ. mà có mà bây giờ tới người ta làm ruộng người ta cài lên xới lên vậy mà, không thấy ai thấy gì hết rồi đó này gì đó đó này nam ngư quá chắc nhiều hơn nó ngon hơn phải không ừ. <laughs> nam ngư cài nữa lớn mà nó chẳng thà ăn cái đó chứ cái cái cái nước mắm kia không thể được không quen thì ra nghỉ chút đi rồi ăn trong cái khúc mà đang xây cái ờ, cái cái thiền viện anh từ cái chỗ đó là nó cũng vòng vòng như Hòa Tháp á nhiều khi đào móng rồi lên cũng gặp á không mày cứ vô bên công binh công ờ, binh dò mày nó ờ. làm hôm nay rồi của em nó lấy sâu bố hết rồi nó quất sâu rồi nó ban lại rồi đó vô trỏng bữa hổm nguyên cái ờ, ừ. cái tiểu đoàn của quân đội dò gỡ về đó ở con tháng mấy hai tháng chứ bộ sao vô trỏng múc là nó lấy cái muỗng muỗng cà phê nè mình múc con gạo lấy cái muỗng cà phê rồi nè ừ, có làm rồi lấy muỗng cà phê nó nó nó nó khiều khiều khiều xuống từ muỗng từ muỗng nè một gạo thôi múc xuống vậy không đổ đâu nó khiều từng cái từng cái xuống que sao bữa nay cha chính này chơi tại vàng đó quá trời giống mà nhưng mà còn nhiều lắm chưa chiều ờ, về con chiều đâu mà chiều sáng về trời mưa bão tới đây bà về mười giờ à bão tới rồi bà về bà về đó tới kìa rồi cái này sắp sửa dọn nè nó dọn vô bữa à, cái cái cái bữa mà cái cái à, đằng sau lưng cái tháp linh đó ba đằng sau lưng tháp linh nó nó, đào lên rồi xong nó nói cái chỗ một cái giếng à, giếng giếng thần á nó nói trong đó có cái miếng vàng lá thờ thần mặt trời á không có chén nào hết á chấp này được rồi đó nó nói vậy đó, nó công bố vậy chứ chắc cũng nhiều lắm như tại nó công bố con cái cái nước mắm cái gì cái đâu ờ, mắm đêm này giờ hết tác dụng rồi phải không này trong suốt nó kêu là là thấy ờ, thấy được một miếng vàng lá ở cái giếng này còn không hổm bà có nấu mà vô giếng đó chưa hổm bà có nấu vô tới cái giếng đó chưa còn ngoài kia hai nước giếng thần giếng thần giếng tiên gì đó đằng sau có thắp linh đó bãi còn ai bỏ ngoài hè kia không biết hư hay gì chịu gót gót đâu ừ. vô hồi em xỉn trước em uống cái này vô quá. ai không quả đi uống một chai đi cho nó mau đó lâu lâu mới đi chứ đâu đi quả chai của ai nó tính đi xưa nhiều người lụm lắm lụm được người ta nói mà nhưng mà lụm được vàng nó về kiểu kia con người ta kìa đó của đó nó tính đi khui ờ, để đi khui đi khui đi đại lý mà rồi đại lý không lẽ không biết khui rồi rồi tiếp tục đi tiếp cô kia bằng con mắt luôn rồi tiếp tục kể câu chuyện mò vàng đi rồi mò vàng nó nữa mà nó không ra hết vàng rồi mò vàng thì mò nó rồi xong rồi tới giờ này hết vàng rồi cái vàng đó theo giờ có cái giấy là sẽ vẽ rồi cái cái cái đó được luôn mấy cái đó có con nào giống như ngốc bu không nhờ mò vàng hồi xưa do đó từng mới có được như ngày hôm nay đó thì mua miếng đất này nè mò vàng gì mua miếng đất rồi nè có tiền à, đó ý là hồi xưa có con nào giống con ốc bu không nghe bà nói có con giống con nãy chuối vậy giống nãy chuối phải không năm mì con chuối bò nhiều bò giống nãy chuối cao rồi người đó ừ. là người ta lụm thôi đâu anh đang là phóng viên anh đi khai thác chỉ ờ, có làm với cái quạt vậy nè không bằng tay hả không nó nhỏ thôi vẫn lớn nhưng mà nó ghè như cái quạt vậy đó để em chăm sóc anh Năm cho. Nhớ à, mấy đồng chí ơi, bắt đầu à, giờ, à, dịch tới rồi, giờ tới bảo tới nè. nhà má thì mừng quá trời mừng. Biết sao? Ông sao bị chạy gì không nói. Được. <laughs> Ông ông cũng mừng nha Ông mà lúc đó nghèo dữ lắm ông cũng mừng ông nói. Trời ơi, vợ Dũng ơi. À, thằng Dũng nó tổng nó mò được cái quạt của ông vua rồi <laughs> không biết ai đồn gì là nói vậy hoa tự nó bự lắm hả ừ thì nghe cái quả của ông vua chắc dữ lắm rồi trăm tấn vàng đó giờ nằm đâu <laughs> ai ngờ đâu có đâu có con sò không ba trăm nắng vàng á mình biết nói thôi Chắc đi để tôi bỏ cá tra vô coi nè thì mày bỏ cá tra vô đi bỏ mà mấy ông ăn được tưởng tưởng đâu cái quạt là quạt bự lắm bỏ xong khoảng một 15 phút sau mới ăn nữa ừ, bỏ bởi ông nội đó cũng đi mò đó mà nhưng không có có được con nổi không ừ, con sò con tao muốn ăn cá tra mà được chưa? Ổng mời à, được chưa? Cùng mới về ông nói tao mới đi chưa? Để hết cái này. Là ông mời chứ, mời đi mời trước hả? Ông muốn ăn trước. Đó ờ, ông đi bán đồ. Chấp đi bán đồ rồi về ghé con tao đây. Đi lấy em quán chuối rồi đó, lấy chuối bán đồ. Rồi về ông ghé ông mời. Tôm để đi rồi được. Được rồi đó thấy. Rau gác qua bên nè. Còn biết trước đó nữa. Rồi tới rồi trời. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Tao nói là cái này sẽ mưa rồi, mưa rồi, vô đi, vô vô trong nhà, vô trong nhà. Ở. Thôi chị ở đây mưa luôn sụn đó thì nó giống như là cái cái uh, những cái ấy của uh, ấn độ vậy đó cái con sò sùng á thì nó cong cong vậy nè mà nó có cái cái cái cái như ốc mình dặn vậy đó anh mưa nay u quá rồi ờ, ngựa bay rồi ôi trời trong đó nó nhiều thứ qua mưa rồi nhưng mà vàng đó là vàng không đủ tuổi vàng dạ, của hai ngàn năm trước mà nó có nhiều loại 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi rồi nó nó bằng Thôi đừng có chỗ bộ hoài bạc à. vô đó cũng là có đủ thứ đủ loại. Có có ai mò dính ngọc trai Chỉ không? để đây đi, hồi tôi xưa ta mà hay có cái sâu ngọc trai ngọc trai vậy đó. Trời nắng cũng chạy, mưa cũng chạy nữa giờ. Chỉ cái để đây Ngọc trai rồi là Tại vì khi mình mò lên thấy tròn tròn cái mình bỏ luôn. Không phải không có chứ giỡn mặt hoài đồng chí xưa ngu đâu biết con thầu trai đó là gì vàng vô vàng còn không biết vàng bao nhiêu tuổi mà xưa đó đó mò có là chì bạc vàng ông nghĩ là cái cái đó là của phù nam mà hai ngàn năm về trước thì lúc đó người ta đâu có biết cái gì người ta thấy vàng vàng là, là quy ra vàng thôi đâu biết bao nhiêu tuổi như lưu hữu mà ngộ con cái sao biển rồi thời đó nó không có nước giò nó không có bén Đây đó sắp đọc chưa cái miệng đó, đó cái miệng đó nó không có bén phải chưa cái nếu nó bén mình bỏ vô cái cái thạp này mình leo mình đạp là đứt giò chết bà nội luôn vô cán đạp mà đạp biết hay giò đạp nào cho nó chào ra mau ừ, nhậu cái kiểu này biết khi nào mà xúc, nó xây uh, xúc đất vô cái cái lu á rồi leo lên lu đạp rồi ờ, đạp chừng nào nó hết đất đi rồi còn sành miếng sành đổ dưới đó, rồi, rồi ờ, lấy ra sàn ổn như vậy mang ổn rồi đạp luôn không ờ, hồi xưa làm gì có ổn hồi xưa thôi đó có người á, sau này cái bắt đầu cái à, tương tiến hơn chút xíu là đi à, mời á, ờ, đạp cái à, ít ờ, cái thảm nó bể ít nữa thảm bể cái đi ra kiếm mua mấy cái chảo đường á chảo người ta nấu đường chảo lá sen chảo chảo bá chảo bự mua vô để vô cái chảo nó vô đạp nó không bể mà lại được chứa rất nhiều nữa cái chảo đó cái chảo đó xài cũng được đại á <laughs> đại ai đại năm mười người đại á cái dạ. chảo nấu đường nữa mà còn vàng nữa đâu cần đem ba cái đó đạp nữa đâu máy vô nó khai thác ông nội ơi nằm ở dưới nước á biết à biết rồi nằm ở dưới nước nó xe máy dò được nằm ở dưới là cỡ hai mét nước ở dưới hồi xưa nước nước lũ mới ngập mà cái sáng thổi đó đem lên nó thổi luôn đó này mà nó ngộ cái vậy nè xuống à cái mùa nước mày vô mày lặn mày đào số mày lặn dưới mò rồi vậy đó có. nhà không con mà tới mùa khô chứ không có đào vô đào sâu xuống bươi ra từng cục vậy đó mà kiếm không có ôi sáng hai anh không nghe hai chị em nó bàn tính hả mùa khô tao cũng có đi mà ngày nay cha nhậu nữa là mình mê mới về vậy mình ờ, cha nhậu rồi kìa có à, ngày mai mới được về tôi là còn nó tiền để đãi cho ông tới chói nó mới quay được cái đất cái đất nó quay vàng nó mới chia rồi trồi lên là sao mà cái mùa nước á vô nào đại đây nè con dư tiền để cho mùa khô vô mưa tối luôn ngày mai mới được về gọi hết là, là, là mùa mưa đi mới gặp nè mùa mưa gặp vàng nó nổi lụm mà ta như lụm dạ. nhiều lắm mùa nắng không có tối đó ông mừ ông cao không có lên nè lên dẫn đi nữa đâu mở à, camera con đi mùa khô có camera mà ừ có camera mở lên dở rồi có camera có vàng vô lấy cái bình xe rồi mai mốt sao ba chạy xe rồi mở camera coi coi ừ đưa áo coi lạnh chết đi nè mở <laughs> gió lạnh rồi không yếu vậy đó ngon lắm ờ, mình mình có camera mà giỡn hoài mở giỡn thì có ai đây không trời tao còn dư tiền cho cha mày nhậu tới tối cái đợt hai pho tượng nằm đây á bây giờ vô góc chơm á thấy nó nó, dạ, nó dựng lại nó dựng là có hai pho tượng nằm á thấy không còn mấy triệu bạc mang qua kia dừng vô có để giờ. Ừ. nó làm bằng xi măng lại có hai pho tượng đồng đen ngay góc chơm đó không cái đó nó nằm lâu rồi mà nó dựng lại nó cửa rồi đi mấy họ tự đi rồi dựng lại bằng xi măng nói chung là hồi lúc khai quật tới giờ Chà, chỉ nghe nói thôi chứ thằng tao cũng không biết là cái gì được gì trong đó nữa trời ông nội ông nói là đợt đó vô trong đó ngủ ban đêm á đi ờ, ấy, ngủ trong đêm á đâu có ai vô đó được đâu mà không cái đợt mà mà trước đó trước khai quật nữa sơn trường là con rắn nó bự như cái khập bòi bò vậy đó nó bò ngang mụn lúc đầu tiên mà lúc ấy mà đi ờ, mò đi với ông nội này á cái con rắn này nó có sơn trường không vô đó là trời lập đông nhưng mà con rắn nó có là nó vào trong chùa pháp linh á giống vậy đúng không ngay lạnh giống vậy nè giờ trời giờ lạnh vậy nè lạnh là tháng 11 mày ở nhà mày phải tháo gió lạnh này mày thấy mấy năm đó nó lạnh là mày thấy là dữ dằn lắm mưa mà tao mưa to, mưa to, mưa to, mưa to này. đó, qua đó thì ông nội mà không có lặn. Rồi vô trong nè. Mù á, bắt ba mù á. Lặn. Một hai ba kính bày vô trong nè. rồi. Vô lặn canh lên lấy vậy ngủ quên gì không? Vô vô vô mưa rồi, mưa rồi. Vô vô, mưa lớn rồi, mưa lớn rồi, mưa lớn rồi. Nè, vô vô, thiên vô, thiên vô, thiên vô. Có chừng lớn không á? Có chừng không? Có chừng, chừng, thiên vô, thiên vô. Có chừng. 1 2 3 lên, từ từ nha. Nhìn cái nồi lẩu nha coi chừng đổ ra coi chừng đổ ra nước ra lạnh quá cho trà ít có chứ đó dở đây mua có bạn mày muốn lên còn miếng nhỏ xíu rồi bạn anh à, còn miếng lợi ai làm gì làm đi hết trơn này tính cả trà này nó dính trùng dưa mỡ này này chân sáng à trứng chân sáng à nó có vàng ha cái đó mở chấm dạ. nó mắm vô ờ cái đó là trứng còn của anh hai đưa anh hai là cái đưa đưa nó là đưa mở chứ phải đưa trứng thử miếng trứng rồi chấm vô nó mắm mặn một cái nó ngon nè dạ, này rớt cái rũa này còn chiếc không à đó ơi rũa đâu chết rồi rớt đâu bóc luôn đi không bóc đâu ai biết không bóc chó vậy là thiệt quá chó vậy là thiệt sớm qua này đã chết luôn rồi giờ để mát mà bảo tới luôn thôi rồi nghe lạnh luôn á bảo tới luôn nghe lạnh rồi đó bảo tới lạnh, lạnh lưng hết dịch để bảo lạnh quá lạnh rồi tại đây hết dịch bảo cũng được chết hết thôi về rồi gán, gán ăn nhậu đi mấy đồng chí để thôi chết chân bây giờ ừ. không, không chết dịch mới chết à. nhậu vô vô vô vô lưng anh kia không chết dịch chết gì nhậu hồi đó bà gì mà đâu có nói cái sớm này đủ mùa vàng á sao có bà với chú tư đi vậy? biết, biết chứ nó đi nhiều lắm chứ ở đó sớm này được nhiều cái nhà mà đi nhiều lắm có đi chơi năm lợi rồi cũng có rồi đi cũng lớn lớn không ai có hả không ai có Ông, ông tư tưởng ờ, giờ ông không biết đâu Đi bỏ ai có có mình tao không? Bỏ sư thì ờ, đủ ăn không đủ gạo ăn thì là chứ có mình tao đâu về đây được sao ông lấy mấy cái dạng cám đó ông đổi đổi đem ha để dành vô keo rồi đem về nấu lại đã tao mần không có tao hỏi mày khổ mới đi mần nấu nấu vô chảy lại đi mần á là đâu mà lấy cái dạng cám đổi là lấy gạo ăn thôi đó xong để nấu vô chảy lại để vô một củ nấu cho chảy thành một cục trà bá rồi sao mày biết nấu người ta thân kim là tao phải có ai nó ba tại vì nó không có ở cái thời đó nó không biết khi mình ở thời nào mình biết khổ khăn gì đó mình vô cái thời đó mình biết đúng rồi không chưa biết ông hiện tại ừ. nó hỏi mày nó khổ gần thời dân à? cám mà ông vô cả keo mà hiện tại nó không chưa biết nhà hiện tại mà có. tại hiện tại nó nghĩ tới tương lai ở nhà không có gạo ăn đi vậy đó vô đó loại lấy cái đó đặng đổi lấy gạo ăn rồi mần ăn rồi bần mà nó kiếm cái lớn mà kiếm không có người kiếm không có chứ đâu phải ai dạ, ăn dùm mấy con tôm mực dùm tôi hết cái mấy cái món đó tôi không ăn được thiệt ăn ừ. nhiều quá ăn cái ra con ra thôi mua rồi hai phút thôi dùm đi đang nói với mình đang quay cái câu chuyện gì ông là ông kể về sự tích đi mò vàng ê con mò vàng ngày xưa đó không phải là mình chảnh trói đâu mà ăn mấy người ngon không có im được ba lúc qua đi ngồi vàng là ba nhỏ tuổi hơn em mà ăn món ở đồng lúc qua đi ngồi vàng là ba mới có hai 21 tuổi gì à ăn cá lúc đó sinh à, cũng sinh à, mày rồi sinh con là tám bảy à, ờ, tám bảy là ba nhiêu bữa đầu anh đó nói olo limo bữa nay anh em kéo lên ăn cá không lúc lúc đó kìa là lên ha là có ha tao thì chỉ ăn cá này nọ thôi chứ ba cái vụ hai mấy tuổi thôi chứ nhiều nhiều lắm nhúng lên đài cái đây này con ờ, lên ừ, lên mấy bà gái nữa có đầu nữa giờ đi rau đi rau gục chơi rồi gái nó ngon dữ lắm đi rồi trơn rồi đi ờ, bình dương thì ninh hết rồi ông nội mà về nói vậy đó nói là không hồi được ờ, rồi em có mấy đứa chảnh mà về nó bao giờ mà gặp lại hiếm sao không biết cái tao ngồi nhà giống như không trang bạc tô chồng mà biết bao giờ mà gặp lại nó bị bơi đây vô trỏng mà bơi đây vô vĩnh châu rồi vô trường sơn rồi mới qua chứ. Ờ, trên sáu mốt mới lên vĩnh đại 15 cây số 16 cây số vậy mà đâu có chiếc xuồng đi bộ à cái bà mai trọng á đâu cũng trời khiến tao nhà tao nó ngủ ngồi đó bà mai trọng có ra bà chở cái bầu phân bà đi bán bà bơi chiếc xuồng bà chở bao phân bà đi bán cái ra cái bà ghé bà hỏi cái ta không có mua mà nó hỏi đi à, bà biết ai bán xuồng không bà là mua không bán luôn à nó <laughs> bán cái xuồng mà kỳ đó mua xuồng nhiêu nè trời đó định à, trời đó định cái tưởng lại là cái xuồng cũ cái xuồng cái là cũ xem à, nước không thôi mua mua mà cái thời lúc đó xuồng hiếm ghê luôn á trời ừ. mua đang đi mà mua cái bắt đầu tao đi mua ba cái ờ, lá vừa ấy về ờ, à, đang làm hai cái tấm cà ghẹp liền vừa kiếm tre cái đồ làm chồng mày kia liền rồi là qua ngày sau là để chúng phường có tao bơi đi liền đi đó rồi thợ giờ chứ xuồng không ai mua của má theo <laughs> trời dễ gì vợ xuồng cũng chả già lo tụi bay ba đó cũng hai ba bốn đứa rồi chứ bộ hết hả ba đứa rồi Ủa, mà mày có mày rồi thì bốn đứa rồi đủ rồi. Đó, không, nếu mà không biết là có chưa con đâu, mày. chưa con đâu. Con lúc mà ba ghe lúa, ba đi ghe lúa là có con con nhớ. Để làm đi không nè. Lúc mà vàng không lúc mà vàng là chưa có con đâu. Nhớ không? Chết luôn. Vậy vui ha. Lúc mà à. vàng có con chưa? Chưa, chưa. Chưa mới có tiền mới đặt tên tiền, đẻ tiền ra mới đẻ à. tiền tiền đó. Mồi vàng bị tính đặt tên con vàng mày tao nhớ không biết mày, mày kể à, lại chứ mày mới đẻ ra biết một chó gì. Nghe à. nói đó. Không tin kiếm vàng không Đúng rồi, lúc đó là tiền mà tao không có nhà, tao không có nhà thì à, nghe nói lại chứ mày biết cuộc chó gì đó. Mấy đưa đi dùng rồi đẻ gớt cái xuồng nè. Đặt tên vàng không rồi. Đánh đặt vàng mà trùng với con ba mù. Ba mù rồi đặt tên tiền. Bán vàng có tiền. <laughs> Được rồi. Phải rồi đó. Vậy là chưa có Cương kiếm người vàng. Ừ cương kiếm vàng cất đánh đặt lên vàng mà tên là nó cất ở xíu nữa thành cục cất kìa <laughs> xém nữa hả cương kiếm vàng cương kiếm tiền cũng xém nữa thành cục cất ngồi đi má ngồi đi ngồi đi đó ba không đó để em tên, em lụm tên con tao là đó giờ tao không có tự đặt đi thấy cái gì đặt nấy cương rồi đó không biết đặt tên gì đi khơi khơi qua chợ sao gặp mới để cái tiệm mai ờ, kim cương nha đặt cái lỗ này đặt cái cơm cái tới xanh kiếm ra cũng không đặt cái gì còn giờ trong cuốn sách thấy hồ hoàng kiếm thôi đặt kiếm <laughs> cái tới tiền tới tiền á rồi mới cái mồi vàng tính đặt vàng mà vàng luôn giao luôn cái tính đặt vàng đặt vàng trùng ra thôi vàng trùng vậy thôi đặt tiền dạ có tới cả cánh dành dành đi ừ dành dạ, đi ừ dành dạ, đi rồi cái này là trời cho cho em tới nha còn món cá anh hai ơi em có lỗi với anh thiệt á móng cá còn nữa kìa kìa kìa đó này em có lỗi với anh thiệt nhưng mà em hỏi lại lại lại lại lại lại lại hết rồi hết rồi nhưng mà nói nói từ củ chi á mà về đây á thì cũng là một quá trình con đường giờ đường vậy nha cũng quý lắm rồi chứ nha cái đó là sự nha cảm ơn khổ nhưng mà nó cứ nhân còn có cái sướng nó sướng mà tại vì anh còn bảy mạnh đó nói mà hạnh phúc gia đình vui vẻ hồi đó khổ là bà bảy mạnh nó nói mà nó nói đó vợ chồng dũng mà nó sống ở đây ha cái giường ta sạch con bị tao thì nấu rượu má rồi á cô gác thì ra giường bảo quét gác cương đi theo vịnh bao mà đó tôi chút xíu thì ăn cương bằng đâu hồng nhung vậy đó nó nghĩ nói chuyện luôn rồi vịnh bao hả bả dồn vô đem gì à tao chụp ừ mày à, nhớ đó má chị à, sàn cháu gửi theo linh cho là cháu này nói dạ, để đó chị à, ghét ghét gác gác ghét. thì chưa biết gác, gác đó là nó đừng về quê ở ừ. một mà cái vườn nó ra ma không dừng từ đây ra tới này thấy không là dùng chấm bầu chấm bầu với ấy ma quét không quét lá quét lên cương đi theo bà chở theo cương là vịnh bao Dạ, khu khu đó khu tác chiến rồi tới chừng mà cái lúc mà trà lúa đi làm sáu lần cương như này nè bơi ngang chỗ tươi ngon á cái cây nó ngã cái có cây lên nè lật cái chuồng ờ. lật cái chuồng chìm xuống lúa cương lao quá trời luôn là cú cú má con cú má con cú má con <laughs> má không biết bơi à, biết bơi dân miền tây không biết bơi biết rồi không nghe kể lại nghe kể nó nó nói dạ chị hai mẹ thôi trời ơi cứu má tôi ừ. nó chạy nó la làng mà ngon mà ngay cà hàng tôi ngon tôi ngon nó chạy xuống <laughs> cứu má tôi cường lúc đó chắc cỡ uh, hồng mai gì hồng mai là nay cũng chín mười tuổi về ừ chín ở đó ừ. cường đó nó giỏi lắm tôi tranh thủ tôi ăn để họ tôi ngủ cái gì á là nó qua đây hai lần luôn <laughs> ngán ăn đi nó đi xuống gác cường đó nó giỏi lắm rượu ở đi xúc phải xúc gác đi uh, lá tràm quét quét lá tràm như lá nè nó rụng vậy nè lá rồi bị nguyên cái vườn của ta thôi bà coi coi lúc đó còn kiếm không <laughs> hai chị em đi ra thấy cho chàm mà sao vườn mà bảy lên chứ đâu đó là lột gió chàm sao? là sau này nó hốt gác hốt lá đâu lột nó vườn đi ra chàm luôn chàm mà tôi cũng có thời đi lột cái đó đâu cái lột là không nó cái lột là sao à, rồi mày ừ. im lặng nghe anh kể một chuyện nữa <laughs> chị em sống là bắt chuột cắn à. em đổ máu chạy khóc chứ bế cứu em đó chứ chuột cắn chết đây nè cái thẹo ừ. vẫn còn nè tại con chuột nó bự quá bà vừa bay ra là không ai chụp chụp bật một cái nó cắn chỗ từ đây nè trời bật tôi khóc rồi cứu em cắn chết em đó con ờ, con chuột chỗ này mà giái đực á dở lên mà nó dạ. còn lên nó còn lúng đây tại vì cái răng nó chỗ qua đây luôn à trời ơi ngon nghe út này cắn em cho để chết nhớ không ông ba cắt đèn cắt bay cá chê cá chê à, chích cái luôn máu phun phun phun luôn á hồi đó là nó giỏi lắm nhà là nó cái gì nó cũng làm cái nhỏ vậy đó mà cái gì nó cũng theo nó phụ nó làm nó này nó không phụ thì sao được tại vì uh, gái lớn trong nhà dễ dễ với mới có bà tử hồng mai vậy à thôi là phải phải xin tao trước là thấy mẹ tao rồi <laughs> thâm mệt ờ xin bà trước ờ chứ xin bà trước rồi bằng xin bà đi tới cao này á, cắt cái tiền rồi là đỡ rồi đó quá là đã bớt lại rồi cắt rồi sướng rồi bây giờ là bây giờ nếu anh tư với anh hai anh ba rồi kiếm tiền nè kiếm tiền cho chồng mua lại cái đồng vàng chồng cái mình để mình xả nước cho, cái mình để xuống mình mò con đi lụm vàng <laughs> <laughs> con bố nữa ờ, cánh đồng đó cưng biết bao nhiêu công không cưng mua nổi Đợi đi. Mấy ngàn công. Có nhiêu tôi xài nhiêu cho chắc đi mấy cha ô, nhiêu tôi Bằng lộn ra. Ừ. Làm có nước cái khu bên đây á, đâu có. Cái khu bên đây mình mò có Từ đây vô đây là cái ganh khác bên nè. Là mò tới ganh luôn. Bên đây là làm lúa mùa của nông trường lúa vàng. Rồi mấy nhỏ ăn chưa mày sao? Tính là trong này còn nguyên thủy vụ mà không mấy nha. Ta là canh nha tụi bộ đội á nó canh vô đó là nó canh có súng mà đung đung vậy lén vô đó là mò nguyên thủy mò chắc có nhiều vậy đó không có cái gì hết từ cái ganh lúa trở ra là có mà Rồi, cái vô xô người ta mò được có người mò không được tại cái số người ta không bàn người ta hỗ trợ mà ăn lo là cái khúc vậy có là có mà người ta, người ta không có dụng đó ta ông mà có mò ngay chỗ đó cũng chắc gì có tại vì năm chín ba người ta kêu rồi ờ, cái số người ta đó ông bà người ta muốn con cháu người ta là nuôi con đó có là có nó thấy cái gì cũng vậy đó ngồi dạo ở nhà thấy là lụm tao thấy lúc đó đi rồi thì tao thấy là ông, ông đó đầu bạc trắng phiếu luôn bằng đồ trắng phiếu luôn ông nói là cái đó là ông cho nói chung cái gì cũng có cái, cái duyên cái số cho không ai ảnh đâu mà, mà, mà vô đó mà làm được đâu đi ăn đi đi ăn với ta đi chạy đi ừ nhớ bà dục cái ly hương đó. bà má đổ ly hương xuống ừ, dưới ừ, ừ, ba ba thánh thằng ơi thấy thấy thằng lĩ nó ngồi đó mà nó ị đó kêu con xuống dưới không được không được không được vàng mà ba chết ly hương rồi cô bay lên bà dục dưới xong ờ rồi mảnh anh nó mọt có không rồi tao trốn đi mọn hơi tao kiếm <laughs> tao hổm tám chỉ vàng đi bốn năm đi bốn năm người đi cái đường nãy tao nói rồi đó đi vậy đó người ta đi trước á vợ con chửi không nó nói nói cho vợ nó biết lậu sao trước mà không được có có bạn biết có có ờ, đi mò đó anh dẫu nhớ mày không có bà nội bà nội đông lắm vô nội ừ thì xuống bò đông lắm có uh, chiên rồi nữa nhà lục bình của em ha có chiên rồi nữa cũng xuống luôn <laughs> cô bao nói ờ, mò không có ta thành tội đồ <laughs> cái gì cũng có cái gì đó rồi ổng làm dữ chứ không hổ không có nghiệp chân không có ai mà khóc cái chỗ này là nặng lắm mà khi nào mưa giáp đầu không mưa chừng nào mà hết nổi ha mới tới chỗ này ngộ rồi thấy bạn đó thấy bạn rồi nay đội rồi hả thấy bạn không để đứa nữa em <laughs> chương trình màu vàng tới đây là hết nha anh em nào có ờ, nhu cầu mà tham khảo màu vàng thì tới đây tôi chỉ cho địa điểm nhưng mà chú mua mấy công cuộn gì mà làm nha ta chỉ địa điểm hồi xưa màu vàng mà qua gì ta chỉ thôi còn mua được có tiền đi vô mua tại vì là đất của người ta chơi đất ruộng của người ta chơi mà chơi gì bảy bà đó đất của người ta đất của mình đâu mình sợ không có nói sao không nói chia sẻ